không cái đây không bằng à. à. cái này là hửi gì đâu mà ra rồi nè hung tay cầm tay lên oh my god wow thử rồi thử nhẹ nhàng nhẹ nhàng thích không thích thích thích thích cái tay về đi để coi cảm giác sao nè nè thích không thích thích thích à! với mặt đây không đi mời bạn nam mời các bạn chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về mình nha rồi bạn nữ giới thiệu trước đi em dạ em xin tự giới thiệu em tên là huyền đào huyền năm nay em 26 tuổi và đến từ vũng tàu ạ họ đào dạ ồ tên hai chữ thôi cả chữ thị nữa nhưng em không thích chữ thị lắm à, em đang làm công việc gì em đang làm ờ, văn thư cho công ty bảo hiểm quân đội ạ là hôm nay em đến đây để quay chương trình thôi dạ vâng đúng rồi à, rồi mời bạn trai em à, xin chào anh quỳnh linh chị à. chào chị cát tường và chào à, quý vị khán giả Em à, tên là Đỗ Đức Hướng, năm nay 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là làm bên giám sát an toàn xây dựng ở Phú Mỹ Ba, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu luôn. Vũng Tàu luôn. Giám sát công trình xây dựng là như thế nào bên em là giám sát là mấy cái đồ bảo hộ anh là, là vào trong công trường là phải có à, mang nón bảo hộ mang quần à, áo này kia đúng dạ, không mang giày rồi mang áo dạo quang thì em thì à, mỗi buổi sáng thì nói chuyện với công nhân là 15 phút trước khi là vào làm việc em nói sao đó đứng dậy em nói cho anh nghe thử coi như công nhân đang trước mặt em nè người quản lý giám sát nói y như đang nói trong công ty đang làm việc nha à, trước tiên là em xin chào các anh chị chúc các anh chị một ngày làm việc rất là an toàn trước khi vào làm việc á, là mình phải mang đầy đủ đồ bảo hộ thì phải mang dây quang nón và mang áo dạ quang mang giày à, không có đạp gót phải sỏ vào trong giày thì à, còn các anh nào làm lên cao thì mày nhớ mày mang dây an toàn đúng cách rồi à, leo lên đó nhớ phải móc vào cái dây cứu sinh hoặc là mắc vào lan can thì cái nghề nghiệp em chạy vậy đó hả dạ. <laughs> ủa công việc có vậy thôi hả anh đơn giản vậy, vậy thôi sáng nào cũng nói vậy đó không à, sáng nào nói rồi xong là còn à, à, mình vào trong công trường mình còn phải nhắc nhở nữa chị ví dụ à, chưa có ai à, mang đúng thì mình phải nhắc nhở làm sao cho nó đúng rồi à, em gái giới thiệu đi mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em có ưu điểm nữa là nấu ăn với cả làm bánh ạ với khả năng trong con nít rất chi là ừ, tốt ạ rồi sau này định sanh mấy đứa con em ạ nếu có điều kiện em thích ba đứa ba đứa ha em thích mấy đứa con tùy theo vợ ờ, mình thôi anh ờ, nuôi được nào mới biết là gánh vác mình thì ờ, trời ơi tùy em chứ sao tùy vợ em chỉ đẻ được thôi còn nuôi hay là anh chứ ạ đúng rồi câu này hay nè bên đó chỉ có đẻ được thôi bên này có nhiệm vụ nuôi được không được được chứ tự nhiên vợ đẻ rồi bắt vợ nuôi nữa à. sao được vì vậy còn à, điểm yếu của em là gì chị em nói là em trả được cái gì chỉ giỏi phá thôi đồ điện tử nội kia vào tay em nó hư hết điện thoại nó kia bể hết màn hình làm gì bể hết màn hình em không hiểu cứ đến em dùng được khoảng một thời gian xong tự nhiên nó bể hoặc nó hư lâu lâu bỏ ra ôi chết cha bể rồi gì cũng lạ tự nhiên cái điện thoại ôi cha bể rồi bên bạn trai thì sao điểm mạnh điểm yếu bạn như thế nào à, điểm mạnh của em là biết uh, chơi thể thao biết nấu ăn biết uh, tự lập những gì mà người ta làm được thì mình sẽ bắt chước làm được rồi tình trường mình sao có bà bao nhiêu mối tình rồi em chưa được nghe câu em là bạn gái của anh nhé nhưng mà ngầm hiểu thì được một mối tình ạ do bọn em ờ, yêu xa nên là cũng nhiều vấn đề nên em chia tay có mấy mối tình dạ mối tình em thì hai mối tình mối tình ờ, đầu tiên á, thì ờ, với tới mối tình thứ hai thì cách nhau mấy tháng quên nhanh dữ vậy đó hả tại vì ờ, lúc ờ, mối tình đầu tiên đó là thời sinh viên rồi xong rồi ra trường hai người ờ, đi làm cái xong công việc lu bu rồi xong là mấy tháng sau quen người khác luôn không nhanh quên rồi bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào vậy mình tại, tại em thích con trai cao ạ à, nên khoảng một mét bảy ạ hoặc bên đây mét chín thằng á hoang mang nha dạ với cả con trai phải có bờ vai rộng ạ em thích bờ vai rộng vì khi mà đi dép ấy ôm người ta tay mình để áp vào người ta để nghe tiếng tim người ta đập vậy ạ mình không cao mà mình thích trai cao một mét bảy vai rộng để mà ép đầu vô Nó ép... vừa phải đấy ạ à, Mở ép ra. tay dạ ép tay là đầu nó nó phải vậy gì đâu dày nó hẹp lắm lát ép nha vai ép này vô. vai hẻm à thành ra đừng có để giày em phải mở ra nè không mở ra nè không vậy là mệt à, đó thẳng là vậy luôn vô là ta phải nghe tiếng tim đập nha rồi còn gì nữa không em nói chung phải có chí đến thủ một tí thôi ạ nhất tôn trọng cả cái ý kiến của em đưa ra nữa rồi dạ thế thôi ạ có cái điều nào không thích ở con trai không ở dơ ạ em đang nói chuyện mấy ông xây dựng hay ở dơ mà lắm sao hả? ở dơ cái em ngắt cái đầu ở bên kia đi con đường hoài nhiều khi về mệt nhậu quên tắm hoài á có không không có anh ơi một ngày tắm hai lần ờ, đồ hôm nào cũng giặt vậy được rồi vậy nhà trai muốn tìm người bạn gái như thế nào một mét ờ, năm trở lên có nước em đùa rồi à <laughs> vỗ tay là mét năm trở lên có gì nữa 51 em? và năm chín thì chưa biết nước ờ, da <coughs> trắng biết làm đẹp cho bản thân biết nấu ăn rồi em thích người phụ nữ mà có bàn tay mềm Ủa trời chi vậy chi rủ người ta làm cực khổ người ta lo cho gia đình đủ thứ tay người ta hơi chai chút đâu có trong trong trong bàn tay thì em chỉ thích cái ờ, mối khúc này nó mềm à khúc giữa nó mềm mà kìa kìa nắm tay kia còn mềm không mềm không mềm mềm, mềm. em suy đoán là tay của ai không anh nghĩ là tay của bạn kia đấy hùng cái đi hùng bằng ừ. Ừ. cái này là hửi cái gì đâu mà rờ rờ nè hùng tay cầm tay lên thử thôi thử thôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thích không thích thích thích thích lấy tay về đi để coi cảm giác sao nè mà dỗ vô mặt tay không đi phụ nữ hung dữ gì hổ phàn cái tay bằng kia đưa qua nó hơi e ấp chút xíu nãy là em hung đúng đối tượng rồi đó <laughs> bây giờ em để ý là chay cái tường là toàn ganh mà còn mà cái đối tượng bên kia không có ganh không vô có điều gì mình không thích để ờ, phụ nữ không tóc dài à, em ờ, em không thích tóc ngắn với tóc xù tại sao kỳ vậy tóc dài tao thước tha đẹp tự nhiên thích tóc tóc ngắn cũng được nhưng mà tóc xù lên tóc mà nó bồng bồng bồng bồng lý do sao không thích không thích không thích vậy là thích cái gì thích tóc dài cái gì vậy ông mày nói nó khác mà ta không e, em nó nói lộn em, em nói lại à rồi để anh qua anh xem coi à, đàn gái có tóc xù hay là tóc ngắn gì không được rồi hello em chào anh ạ à. trời ơi dễ thương quá <laughs> em cảm ơn này mét năm chín em ơi chuẩn bị sẵn sàng hết chừng nào đám cưới dạ nếu mà được thì khoảng từ 6 tháng đến một năm thôi ạ anh này được rồi đó anh thấy hợp hợp lý ngon em mở vai ra đó rồi hôm nay em có đi với người thân không em đi với à, cô em với cả bạn đại học ạ à, mình là cô của cháu huyền Đào Đào Huyền đúng không cô? Đào Thị Huyền nhưng mà ờ, đi học thì các cô cứ hay trêu là bỏ chữ y đi ạ thì cô hay đọc là điêu thuyền họ đào á họ đào họ ừ. đào ngồi dưới các ngồi ngồi dưới tường gọi là đào tường đào tường dạ, <laughs> dạ cô, cô nhận xét ô ờ, oh, thì à, cô, cô thấy bạn trai bên này cũng được dễ thương nói năng nhỏ nhẹ dân công trường mà nói năng nhỏ nhẹ đấy được cũng ngoan <laughs> em à, đi với ai dạ em đi với à, chị họ dạ chào hoàng linh với à, chị tường với chào khán giả thấy à, em cái gái này thấy nó xinh và thấy cởi mở thấy con người thông thái như nhà mình rất là như dạng tánh hơi chuẩn hơn nói chuyện hoặc cái gì là phải chuẩn. rồi thấy cũng à, hợp với em luôn nhất là nấu nấu ăn dịu dàng như thấy bé gái này thấy không được á rồi cảm ơn chị nhiều bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt rồi, kéo màn kéo lên. lên nào mời em Ê trời Có bông hoa tặng em Dạ em cảm ơn Em cũng có, có cái viết tặng anh ạ Vài vài dạ. <laughs> Nhớ nha Tuần thì em à, rảnh à, chắc cuối tuần à ừ, Em rảnh cũng cuối tuần đấy ạ Tại vì ngày thường em phải đi làm Em nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ Cảm nhận về nhau thế nào? Người đối diện Anh có suy nghĩ gì về vai, em không? Vai dạ anh thấy em à, xinh sáng cảm ơn gần như là cái đối tượng mà anh đang à, tìm kiếm bấy lâu nay em thấy anh ấy thì giọng nói thì khá là ấm hiền ạ có không biết là tính cách thì mới gặp lần đầu thì em cũng không dám nhận xét nhiều ạ tim mình có đập đập chưa đập hơn những ngày bình thường bạn gái muốn là ép vô để nghe tiếng tim đập đứng lên đứng lên đứng lên không thử đứng lên đứng lên đi vô nào y nguyên bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch nghe không chưa nghe hả tại em chưa áp sát vai này thế nào đủ rộng à đủ rộng chiều cao mà đâu có đủ mét bảy đâu em ừ, em bò quốc ra ạ ừ, thôi được rồi thấy cũng hợp lý ha dạ. em coi là cái tay coi phải cái tay nãy không phải phải rồi hẹn hò thế nào mình tính trước đi các bạn bỏ Sao? việc rồi xin thích trai gái gì nói luôn em không quan trọng con trai con gái chắc chỉ bạn trai này quan trọng thì chị em thì con nào cũng là con hết ạ anh thì thường thường anh thích ờ, đứa đầu tiên là con gái hơn dạ, gái để ờ, sau này mình có nhờ <laughs> chứ sinh mà đã nhờ rồi à chưa có nuôi gì hết tính tới chuyện nhờ rồi hả à, em có một tính xấu trong khi yêu ấy khi mà em giận ấy là em không muốn nói tại vì em sợ em nói ra thì hai đứa sẽ cãi nhau nên là lúc đấy em sẽ im lặng nhưng mà đợi lúc nào thích hợp thì em sẽ nói ạ vì vậy giả sử mà mai mốt anh có yêu em ấy thì anh đừng bắt em nói luôn tại sao cô không nói luôn hay là có cái gì gì đấy á không có không nói thì cứ nhắn tin cho anh biết để anh ờ thế em sẽ cố gắng em sẽ khắc phục cái đấy ạ tiền bạc về cưới về ai giữ thì em cũng đi làm xa thì chắc ờ, đưa cho vợ chứ vợ đâu thì à, nếu mà tiến tới được à, người bên kia thì thành là vợ em trước khi ấy mình nói gì với gia đình cái đi này em xin hứa với à, bạn bè với gia đình với cô là nếu mà con được chăm sóc được với cho bạn Huyền bên kia thì anh sẽ hứa sẽ không bao giờ làm cho Huyền buồn không bao giờ làm cho một người phụ nữ mà bên cạnh con là phải khóc vì cái vấn đề mà không đáng khóc cái nào là đáng cái nấy đó sao cô con nói gì với à, à, cháu rể tương lai không rồi thì à, cái chuyện này thì nói chung là hai cháu giờ cứ bước đầu là tìm hiểu nhau để sau đó nếu mà lên duyên vợ chồng thì nó là cái tốt rồi. rồi cảm ơn cô hôm nay uh, hy vọng là một ngày đáng nhớ với hai bạn nha chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định bắt đầu một 2 3 Hết thời gian Nè thôi nắm tay nhau đi Đấy Cái gì? Tay kia kia sao? Tay lạnh thế Hả? Mềm Mềm mại và ấm áp nào à, anh sẽ gửi những cái uh, chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng các bạn có thời gian đi xem phim tìm hiểu nhau nha